em trong ngành nhân kính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video máy cắt nhân Factor VN Em là Lai, đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và trong video nhập và đến những cái ờ, phụ kiện khí heo máy như là hệ nhập khẩu và được ờ, thiết kế rất là màu ờ, nói hơi thì được làm bằng nhôm và toàn bộ máy là bằng chắc à, và sản phẩm này là sản phẩm kế với nồi hơi là mình nhôm rất là to đảm bảo chứa đầy đủ cái lượng hơi và giúp cho quá trình dập nó sẽ được ờ, mượt hơn và đường ờ, nét dập nó sẽ được ngọt hơn rất là nhiều và trước khi lượng hơi được đưa vào cái ờ, nồi hơi này thì được sẽ trải qua một cái cốc lọc khí để lọc hết bụi bẩn và hơi nước để đảm bảo lượng hơi đưa lên sử dụng là lượng hơi sạch hoàn toàn bên cạnh đó máy còn được thiết kế thêm đó là hệ thống đó là vòi giảm thanh giảm thanh này giúp cho anh em ờ, khi chúng ta làm việc trong môi trường ờ, đông dân cư hoặc là những nơi ờ, đông đúc thì nó sẽ hạn chế được tiếng ồn và bớt làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và sau đây em sẽ thông qua công dụng của 11 dao của dòng sản phẩm đột dập nhập khẩu này. Giá số 1, đột ke nhảy khung bao vách kính và ke nhảy khung bao cửa lùa Sinfa hệ 55 Do số 2, rột ke nhảy khung bao cửa sổ mở quay và khung bao cửa sổ hệ vách cạnh BMA, GMA layer. Đây là khung bao của ờ, BMA. Đây là khung bao của ờ, Sinfa. Ở con dao số 3, sẽ đột cho ray bánh xe cây ốp móc cánh cửa lùa Sinfa hệ 55. Dao số 4, đột lỗ thoát nước khung bao cửa sổ lùa Sinfa hệ 55. Giao số 5 đột ke nhảy cánh cửa lô sinh pha hệ 55 Đây là cánh cửa lô sinh pha Và giao số 6 sẽ đột cho lỗ bánh xe cánh cửa lô sinh pha hệ 55 Giao số 7 đột ke nhảy cánh cửa sổ mở quay sinh pha hệ 55 Giao số 8 đột ke nhảy cánh cửa đi sinh pha mở trong và mở ngoài Giao số 9 đột ke nhảy khung bao cửa đi sinh pha Giao số 10 Dao số 10 này sẽ đột cho ke nhảy cánh hệ nhôm vát cạnh BMA CMA layer. Đây là cánh của BMA. Và dao số 11 Đây là con dao đặc biệt nhất vì nó có thể là dập được cho cả ke nhảy và ke vĩnh kiểu Và anh em có thể là sử dụng thay cho một con máy ép góc Và con dao số 11 này sẽ đột cho ke vĩnh cửu đôi cánh cửa đi và sau đây em sẽ tiến hành đó là dập thử nhôm để anh em có thể thấy được cái ờ, ờ, đường của lưỡi dao và cái độ ngọt của dòng sản phẩm máy dập sinh Sinfa 55 nhập khẩu này Thank you. riot.